À phá thế rồi mà đập hoàng Vào tiếp đi anh em ơi Lòng xì đà tưởng như nào Kinh ừ. ba rồi đánh queen Anh em nhìn chưa anh em nhìn ký hiệu này Anh em nhìn ký hiệu này tâm thôi em kinh hai vẫn đấm queen đây anh ơi em kinh hai vẫn đấm được queen đây ơi thì đương nhiên trong bảy thằng này có một thằng may mắn đây chính là em ừ. Ồ, mạnh lắm ạ. Vào thứ ba mấy còn chưa ra được. Béo rồi. Em cứ thử cho ba trận top 1 thì anh công nhận là không may mắn nhá. Không. Em cố đi. Mời mời mời em, mời em. là cảm ơn các anh em đã có thiện tình donate cho tôi top 1 từ 100k nhưng <laughs> không được anh em. Ừ. Rất là đáng tiếc. Nhưng không sao, tôi vẫn có tiền ở trong game thế được rồi. Nhưng mà đáng nhẹ. Đáng đáng đáng nhã đáng nhã phải đi đêm đi đêm với thằng an chứ an Ôi, ai làm thế đi đêm rồi với thằng an một lần xong anh em bỏ tôi luôn anh em cái chat bỏ luôn. inbox thầm kín này anh em đợi từ nãy rồi Ra, chưa tiếp thấy trận hai nhá anh em nhá đợi từ nãy giờ đi discord không thấy ai bóc ạ à. thế à ờ không để ý <laughs> không, không nói sớm không bảo anh vào discord Ờ, đấy, đùa thế thôi anh em ạ không, ờ, Chơi nó phải nghiêm túc Nó phải trên cái tinh thần Nó là sự minh bạch đúng không Mình trên chiến tinh thần thắng, ai có lợi chứ anh đó, Trên tia chiến thắng bằng chính sức mình Nhìn chung là An có 50k của Bro ấy 50k An có 50k An làm đéo có tiền ờ. Bro Adolet top 1 được 50k à, à? Đâu Đâu đóng đâu Từ hát tôi gửi cho khác à? rồi Có 50k rồi hả Ô béo vậy Tôi không đồng nào không? Hả? Ờ, thật lắm Ủa rồi Chuyện này có ai chơi God Mo nhỉ? Nói trước để còn biết à Em em xui anh Em à? Thôi Em xui anh <laughs> Em God Mo đi God Mo không 1 thì 2 Mẹ không 1 thì 2 vừa lấy hai thằng God Mo top 3 top 4 đấy Thì em mạnh quá thì không tính tiền rồi bị thiếu đồ thiếu ra bằng bèo phát đấy có mo mo ba có cano canova tiêm quan được đâu là thiếu chắc nên nên nó khỏe quá thiếu cái đồ hôm nay tôi tôi cứ xin xin nhẹ uh, nhẹ ba cái top uh, 4 trở lên là được anh em ạ là có tiền top một thì khó lắm anh em anh em mới nhớ đây là một đánh với cả bảy thằng mà bảy bảy cái thằng này toàn là pro player đỡ đéo được Tôi nghĩ là chỉ có GTD Pro ở đây là hơi non một chút Còn lại Ủa em non rồi đấy Không, nói chung là pin 3B đánh cũng được <laughs> Top 7 mà được Top 7 thì anh còn có trận top 8 mà Không, không, không, à, à. không, không, không, không top 8 là, là được rồi đánh đánh trong cái môi trường khắc nghiệt như thế này ờ môi trường khắc nghiệt lắm ôi nam ăn nguội quý quá chết rồi chơi được mo rồi tôi mo ôm mo bài em yeah. Dạ. ôm luôn nhá em bỏ trắng luôn nhá cũng đi anh em ơi cũng ôm em eco nhá em, em nhận eco nhá tôi eco trắng luôn này nó có hay trông eco sợ lắm eco nhớ top 8 chết <laughs> anh em đánh duyên lắm ui rồi ba cân cái linh cho ấy luôn cũng gót mo luôn phải đam mê gót mo thật đi, đi thắng anh nhau ơi ui vai cướp súng nguy hiểm nha này cô luôn Bà này chị bò cỏ sâu kinh Anh em Nguyễn Hiền Cảm ơn anh em Nguyễn Hiền vừa donate nhá Cảm ơn anh em Nguyễn Hiền Cảm ơn rất nhiều anh em Vương Nguyễn Hiền vừa donate 50k Cho về top 2 vừa rồi Cảm ơn anh em <laughs> Cũng được tí ăn ủi anh em ạ Top 2 cũng có tiền <clears throat> Cố gắng trận này top 1 anh em ạ Nó không phải rơi vào bộ thông thạo 10 của tôi Nó chỉ là cái bộ thông thạo 9,5 thôi Cái bộ Cái bộ uh, gì nhở Ờ uh, uh, 9 em Thông thạo 9,5 Không phải thông thạo 10 Ui Pro đẩy anh nhiều quá bao qua bao qua đá ập cấp sớm thế ập 6 luôn ạ à. Hiền áp em ạ ôi tệ ác theo lời Top 120k, cảm ơn em nhé, cảm ơn Tâm Cảm ơn anh em ủng hộ rất là nhiều Tôi đang cố gắng đấy, tôi đang cố gắng Thực ra một đánh với cả 7 nó không đơn giản là top 1 ở đâu anh em ạ Khá khó đấy Khá khó đang phải cố gắng đừng để anh Tuấn đi chuỗi thắng nhá anh Tuấn chuỗi thắng toàn đấy anh em ơi không anh chị Chu cũng về anh chị không không không ui Long Si đã có ra rồi ạ cái đéo này vậy <laughs> được anh Long ơi mười điểm không anh em nên lo lắng đi là vừa đấy là không chỉ là có riêng tôi đâu Đẩy mọi người đấy Long si đã đẩy tất đấy Anh em ai ai Tôi đọc ông Tuấn hãng đẩy cấp nhá Còn ai đọc thầy Tuấn rồi thì đừng đẩy cấp Tấm anh em đấy Ui Quên thì tôi đặt cả ba nhưng mà năm nay là mới thành một cái con như này thì mất ba u anh em ạ nhưng mà thôi thêm được một cái tung trưởng cũng kinh <coughs> từ từ đánh từ từ đánh từ từ giữ máu áp cấp đúng level là được không đánh chuỗi thua được à là đam mê gấu ấy nhở đam mê gì anh bài chơi toàn thấy chơi gấu Trời <laughs> gấu còn trúng hố Bữa nay không ra được gấu hai đâu Ôi, pro có chú được kìa Ồ, cũng lên hai à? Ui, đéo sao dưới đây thủ lỗ thế này Cũng ngã chuột à? Được rồi không? Không đéo ngã Tôi gặp anh Chí Trung nữa Tôi gặp Chí Trung với tôi gặp anh Tôi gặp Bèo thôi hoặc là cầu Cuba các chúng ta đây là Cuba đây là bánh long Ôi, vậy là ra một này gặp anh Long rồi Hôm nay không không Cuba Cuba Long Cuba Còn gặp ai nhỉ? Còn vào cái đây Pro sao? Anh Pro rồi, Anh Hoàng không? Anh Hoàng ơi em xin gặp anh Tôi muốn đô lết thì chuyển qua đâu nhỉ? Anh em có thể ở ờ, đây này, ở dưới nó có cái phần ờ, ở trên màn hình anh em ấy, anh em thấy không? Có cái phần ủng hộ tôi ấy, nó qua Play Duo này, qua con Momo. Uh, Momo hoặc là qua tài khoản ngân hàng anh em nhé, ở phía dưới kìa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh Hoàng ơi, chưa gặp anh Hoàng ơi. Alo béo ơi béo ơi béo ơi đây đây gặp nhau béo ơi ok ok ok không ờ không thấy nói gì rồi con mẹ thua mẹ quá quá anh còn ôi kinh này ai ai ai ai thua quái ai thua quái Ê này à điểm số top một 100 k cảm ơn anh em Nguyễn Hiền nhá cảm ơn anh em hình như anh em vừa donate cho tôi đúng không anh em Nguyễn Hiền vừa donate cho tôi top 2 50 k cảm ơn anh em rất nhiều anh để anh để anh anh anh anh, anh để ba goblin nhá bỏ đi bỏ đi bỏ đi À đâu anh để hai gấu, anh để hai gấu. Anh để hai gấu, anh bỏ hết cờ ấy. Okay. Mày, mày, mày bỏ hết cờ đi. Bỏ hết được. Này rồi được được mày vất con unicorn con giữ máu vào mà mày không ăn được mày nhiều thế Đấy, con chưa? Nina ra, con Nina nó giật hết, ừ. chết hết hai con gấu anh Để anh lấy human đi ơi Anh Hoàng ơi, anh bỏ mấy con trâu được không? Vậy cứ để ừ. hai con gấu, con con Nina linh nó giật chết hai con gấu Cảm ơn uh, ba Bertrand nhá, cảm ơn anh em Chỉ cần top 4 rồi hả? Rồi tôi cũng đang cố gắng top 4 đây Trận này là phải top 4 thôi, không top 4 là mất tiền mà Cố gắng Vãi cả cứt ạ anh hoàng ơi thì có à, có một con anh ai ừ. mất mic à ai đẩy nhiều máu thế thắng ai dạ. được anh em được anh em chơi thế là được rồi chơi thế là được rồi ai hôm nay tấn tổng không đéo phải long sida ui xanh thế anh em ơi long sida dạ, free năm cái rôn kìa mẹ long sida free năm cái rôn đi kìa con rồi, đừng có phạm đó Tao ờ, đấm ông mà đâu phải đấm tôi đâu Làm gì thế? Không Ông gì đấy, đấm ông Không phải, vấn đề là anh em phải hiểu là Tôi ý, tôi không chết ở đâu Tôi top 4 ấy, anh em phải tranh nhau cái đường vị top 8, hiểu không? Tôi top 8 thì đéo được Tôi không ao ở top 4 đâu, trận này chắc chắn tôi top 4 rồi Tôi đang vào cái đội hình thông thạo 10 của tôi mắc tinh đây Anh em nghĩ sao phải hà Ừ. Mẹ không vắng không? Đây là một cái Đây ba cái nữa này Nhiều dã man thôi Em có thể lên Mình không thấy được thứ hai thì lắp lên Một cái thứ Mình nhất đấy là cái bóc không ở đây luôn Xong là tôi gỡ ra Vâng vâng vâng vâng Xả xả xả tôi xả tôi Nhất <laughs> Cảm ơn anh em ờ, Võ Trương Hoàng nhé Cảm ơn anh em vừa donate soi nhiều soi lắm thế không soi chứ có chuối đéo soi à A Vẩn gì? Ông không lấy chuỗi được của tôi đâu Sao không lấy được? Lấy dê vậy đài Để em ít máu thôi anh ơi Bạn anh Long ơi Quậy bình thường thôi em ơi Vì top 8 rồi <laughs> Ê, em tập 8 á Bài ra linh tinh quá anh ạ Thank you. Hello, chào Tú AV nhá Cảm ơn anh em Barbertron Cảm ơn anh em rất nhiều Tôi nhận được donate rồi nhá Thôi bạn ơi Không có tám đâu Ra sao thảm luôn này Ra sao khô máu Tôi không tốt táo thật Sống kinh anh lang thang anh mới là top 8 này Đéo khủng long Sida nhở Lâu quá ấy. Đợi từ lấy giờ Lên 8 mẹ rồi Cầm dạ, dạ, rồi, hay quá rồi. Hay quá Mình xin Đáng đổi bài Ê, vô gấp vô Ui trời Anh em thấy chưa Ôi. Trình Queen nó phải khác Mẹ, lại có tiền Vô địch rồi Thôi nói, nói chung ấy là tôi cũng không mong vô địch Tôi chỉ cần là trận này Tôi ở trong top rồi Trời ơi Ôi trời ơi Anh anh em tự biết làm gì rồi đấy Anh em tự biết làm gì rồi nhá <laughs> Việc cho mẹ ra cay rồi cái gì Rồi nha mọi Không tiền à Con này chưa bán được Falei de criança. Cachorro. Ui, kéo số 8 thật Cô tận ra Ui, bà lại đẩy Ui, đừng mình 5 máu ạ, à. đau thế Ôi, vẫn ăn được anh Long đây, máy quá Hãy subscribe bèo gót mò à? à, Gót lila Gót mết Ui, sao bị đẩy cứ mẹ mỗi lần mười mấy máu này An đi chưa An ơi, đi nhanh An ơi Ê, cứ bắt em đi thôi rồi bây giờ dí an nhá anh em nhá. Tôi có một cái chiến thuật đấy là thằng nào mà ừ. yếu máu nhất là tôi sẽ dí được đấy. Tôi chắc chắn tôi xếp có counter, tôi nói luôn để nó cố để nó nó, nó đỡ tội ấy. nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ xếp counter ngang. Cướp còn rớt anh em nhá. Ok ok. Ra đi Cướp không thì ra yêu mất màu. Cướp chứ. Dí nó top 8 đã. Ừ, tổng khỏe thế Ừ. tám hộ À thế à cười lên Xin 9 Và thế đéo làm mà nó lại lên 9 nhỉ Quỳ Xin được tốt 8 anh ơi Không hiểu sao chưa lên 9 á Đợi đấm em top 8 ra Em sợ quá Cứ đợi anh Đi thế mẹ mẹ Anh mới tốt 8 mẹ ạ Em, em xin được tốt 8 nhờ À thế à cười Được tin ừ. à Tin chứ Ui không bé ai tèn vào đây Kịp mấy à Long Sida ờ, chơi uh, human à? à? Không phải chơi cái gì nhỉ? Hình như chơi human thật Bài ra chả gì Nhưng mà chơi human <laughs> Nó nó cũng ấy lắm không anh em ạ Nói chung là cái tầm cao 20 mà chưa lên được 9 thì nó hơi to tiền nó cướp em đi cướp chưa cướp cướp cướp cướp tiền cướp chưa ơi thấy tuấn này ui, sợ quá sợ quá ui tám sợ quá Ủa sao bọn này nó lên 9 hết rồi vậy? Không luôn à? Toàn một sao? Xem có đổi gì không? À đổi vị trí của con so Sisu BP An bố có tám bố có tám Long à? À, à Long à Ghê nhờ Ghê nhờ Sợ quá Long ơi Sợ quá Long ơi Long xin đang lên em có 8 rồi Ôi Có 8 cái Ngầu quá Chết rồi Mấy thằng Hunter chắc chắn là khả năng cao top 8 Yếu à Thôi từ từ đấy cho nó ơi, từ từ thôi ờ, ờ. <laughs> Tầm này mấy thằng Hunter sắp chết rồi Ôi, run mãi chẳng ra kìa Up cấp rồi, xả tiền anh em Bỏ cái này vào được Tuấn phải để em có 8 cát này Đây rồi, gặp thầy Tuấn rồi, đẩy em À sợ quá à? Tôi ăn tạm rồi À sợ quá à? À sợ quá à? Được rồi anh em ơi 17 <coughs> máu cứ từ từ thôi, cứ dần dần xuống thôi, có gì đâu Mình sắm quân cây đến bao giờ Ủa, đúng mình linh quá rồi Ôi, top 8 rồi Anh Tuấn nay kiếm ăn quá nhỉ Kiếm ăn gì, anh anh uh, kiếm tiền bằng chính ờ, sức lao động với trình độ của anh Tối ba vợ <coughs> Anh em biết tự làm gì rồi mà, bây giờ dậy <laughs> Ngồi anh nói thật, bây giờ biết làm nào để không bị không đấy là gì Suda top 8 càng sớm càng tốt hiểu <laughs> không Đùa. Không, tất cả các anh 8. em bây giờ ngồi xếp counter thằng Juda là được đấy thế thôi anh long ơi anh long ơi anh long ơi nghe đau đầu nghĩa ra giờ phải con vật là không được chơi bốn đô rồi ơi phải quá nào Tôi gặp ai mằn với Ôi Có thế Tôi gặp năm sẹo với thằng, thằng mèo đẩy đến 9 rồi đấy ơ bọn này chơi hay nhở bọn này toàn kiểu chơi Ui, đi không đi không à ui, đi luôn à đi luôn à em chưa đi à vẫn còn ba máu thôi xong juda top tám thật juda top tám thật juda top tám thật rồi ờ, không anh juda đi đấy bây giờ mấy cái thằng ba máu với cả là tám máu kia anh em tôi tìm được, tôi bảo rồi chơi cái cái content này này nó chỉ bọn nó chỉ coi như là là là là bạn của nhau ấy kiểu thân nhau tình ái <laughs> quên thân ái với nhau ấy khi mà chúng nó đẩy tôi được xuống ao top 4 thôi còn đến cái tầm này ấy tôi đang ở trong top rồi ấy thì bọn nó đấm nhau đấy gì cái content ui đã dạ, chín né chín né nâu chết lắm mọi người chỉ thân ái với nhau kia mà các bạn đứng vào trong top rồi xếp con uh, thỏ ra giữa bản rồi. ấy em em đang xếp ra giữa đấy ừ, xếp giữa bản đồ thì sao mà không biết top sao <laughs> ôi chả ra bài gì hết luôn không ra bài hết gì gì hết luôn à khổ vâng chả ra đồ gì hết chạm quá đấy không đơn không sao đâu. chơi cái đam mê mà đấy anh vào chơi dễ đập lắm ông chúng sáu hồ ly chưa chết đâu giờ gặp anh long chết rồi chỉ né cây này chưa chết đâu gặp anh long chưa ờ bỏ bỏ con uh, ờ, ta ra thay con uh, thêm thay con cung ấy ngon hơn chơi hay Ui, hay thỏa chưa chết đi lúc nào này có form hết rồi lại <laughs> uy gặp long thật đấy Ôi Nhảy không À không không không Chưa rồi Sisu ăn đấy Sisu ăn Beat nó mất khá nhiều máu đấy Sisu ăn nhá Sisu ăn nhá Pro chỗ này có khi top 1 á Sisu ăn à, chết ăn Không chết rồi không chết rồi không chết rồi không chết rồi không chết không chết em không chết em không chết em không chết em không chết Xong không chết được không chết ba không chết được Nhìn ba về đi à vâng khổ khổ ai ai đâu hiểu anh bảo à, rồi ở trong ờ, nói chung là cái lobby này nó gắt lắm ấy thật nó gắt cực luôn ấy anh anh em anh em, anh em nhìn ấy anh em cứ để ý mấy cái ờ, trận mà một chấp bảy ấy anh em sẽ để ý không có ai long sina không bao giờ phải trả tiền đấy anh, anh, anh không phải vừa nói vừa nói xong rồi vừa sang soi đâu em là top 7 cũng được được em qua anh Long ơi, phải anh Long ơi phải qua Ui dồi, bom hai à Mẹ, bom hai nó kêu mình thay nó kìa Mẹ tình nổi luôn Bèo mà to à? Bèo mà to à? Ui dồi, ô, ui dồi, ui dồi Bèo Bèo Phải nổi Bây giờ nó sắc luôn Áo game, áo game kìa Áo game, tạm dừng, tạm dừng, tạm dừng, tạm dừng Tạm dừng à? à? Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây Dạ. chơi không cám được rồi mất tiền ừ, ai bảo anh chơi thì anh gấp phối anh mới sợ chứ còn trời mấy ông chơi gắt ai okay, okay. nào vào ông nào mới là mất tiền ạ à? ơ ờ, mà đéo hiểu sao long sida lên được 11 kìa anh em cứ đéo để ý long sida nhìn kìa dạ, nhìn gì nhìn năm sông sáu ấy mà im im đéo thế nói gì luôn ấy thề từ đầu ờ, game đến giờ bây giờ mới nói mẹ nhớ hiểu im ỉm im ỉm già hai ờ, ui mạnh phải đài luôn anh em ơi nhìn đồ kia <laughs> mẹ, nhưng mà im ỉm cũng có được tiền đâu long xin đã đéo được tiền nhưng mà im ỉm để ăn tiền mà anh ấy anh ấy anh thôi anh ơi logo top một có tiền mà ơ vừa lấy thấy no. có phải không không top một là bán trước thôi à bán trước ơi alo bà anh ơi go go go go

mồm hai đánh vô Berlin thì như cãi đít thôi mà đúng sao không cứ chơi nhanh thôi tạm dừng đâu phải quá tiền nhá anh quan trọng gì em ơi có tiền rồi thả một tiếng vậy anh anh anh em chơi vui mà vui vẻ mà không mất tiền rồi được em được em nghe buồn đấy nhỉ nghe nó buồn nghe nó buồn Não materializou, hein? Não assim. Tuấn, Tuấn thì gót mò khác Dịch máu tốt anh Thông thạo 10, nói chung là chắc chắn trận là top 4 rồi Mấy thằng bẻo sắp đi nơi kìa Thì em top 7 thôi Tám được <laughs> Đâu, em top 6 Top 6 rồi 6 6 được <laughs> Có tiền được anh em không anh em quan trọng tiền nong gì, gì. À, tôi một tôi một được tiền đâu tôi một vấn đề chứ tôi một đôi biến đâu mà so à Nghe khỏe quá Ôi chính ra Bin B khỏe phết nhá À quên Sisu Sisu khỏe phết nhá Em em em em Nó lên được cái con cung ba rồi Đồ ba cái MM <coughs> Khỏe đấy Chắc chỉ uh, gặp uh, gặp gặp gặp gặp gặp pro thì long sida để đi thôi gặp long sida đẩy phát đi cái nhận nha lên mọi người anh có tên em tên tên ghép gì nhỉ thắng tia thắng tia vô địch được không chơi không ôi

còn trong khi sản mà ngoài phát triển hai khách hàng làm cùng nữa đủ hết các bạn cái loại chuyện như cái lưu và lưu dẫn này trời nước bơm tối này nước làm mát cái là nhiệt và cái mẫu mã kiểu dáng đấy nó không đi kèm nó có một cái thế là bơm đi nó cũng biết những cái này nó gì đó ui nó khỏe quá khỏe quá anh ông ơi ui mèo khỏe đấy cái nó đập mình xong rồi nó kêu khỏe quá quá nồi thật tạm dừng tạm dừng anh ơi tạm dừng tạm dừng tạm dừng đây đây đây đây không một đâu không nó mạnh đấy nó mạnh đấy làm đèo mạnh xin là thua rồi chơi được bắt rồi ơ anh không dừng được ai dừng hộ anh rồi mày đi phủ ui pro khỏe thế con nhỉ TB có đồ gì? Ui TB ghép BKB cuối ạ Quên Anh ơi vào vào vào không không không, Ok ok ok anh ơi pro lại uh, có quà gì cho anh em rồi đấy trận này vẫn như trận một nhá top một là được có tiền nhá 50 k cần quá để đùm đâu trận trận này không được anh ạ trận này quên không báo trận sau à trận sau à trận nào cũng có VTV2 kìa Ui, tuần cường khỏe quá Gì kinh đấy, bóng hai rồi á Đéo ở đấy VTV2 kia bắn có rồi Bánh có rồi đẩy, năm Mèo đi Thằng An khỏe nhở? Lật kèo à? nó là bom hai đéo chơi Doom nữa đéo chơi Doom nữa bây giờ phải chơi kiểu khác anh em ạ chơi này thua ờ, còn Và nó tụng gọt ra khỏi đây những cái mũi trắng đấy thua thua thua Ủa sao không mua sao không mua mua mua spirit về bà An ơi Bây giờ spirit bom này bom này đi bom này Ủa, vẫn có tiền thôi anh Tuấn lại có tiền à Ừ, ừ cảm ơn nhá ừ, đơn giản Nghe được rồi. Tôi rồi. Tôi được rồi. Ui, rớt rồi, rớt rồi, rớt ừ, rồi. Rớt rồi. Sơ. Anh anh anh Tuấn chơi game tiêu cực vẽ đấy. Luôn mấy cái, luôn mấy cái, luôn mấy cái, luôn mấy cái. Hôm nay là ngày xưa có không chơi game luôn Người đường con đu mà, con đu anh ơi Ui, cái đéo gì đấy Ui, đi luôn hả? Sao, sao, sao, sao, Cái gì đây? Cái gì vậy, cái gì? cái gì? Ủa, nhìn thấy gì luôn? gì đây? Thôi được rồi, vẫn có tiền mà. Ờ, top 4 có tiền rồi. Rồi <laughs> cần gì? Quyết đi, quyết đi. Quyết thôi, làm trận nữa thôi. Chán gì? Trận này top một có tiền đâu, trận này top một có tiền đâu. Thôi, cứ từ từ xem Chưa biết ai có tiền mà. Ờ. đâu tôi một có tiền đâu tôi có tiền rồi đó ông lấy ừ. buồn cười nhở tôi có tiền rồi còn đâu nữa mà ừ, sao bây giờ có biểu diễn không hay là ra luôn biểu diễn đi ừ. từ từ Đó mình chơi công nghiệp vừa thôi nhưng anh chơi à? công à? hiểu sao con 17 máu ạ vào cái giật chết luôn ơ mà sao cái con uh, lancer của tôi là nó, nó yếu nhỉ <laughs> không phải ông yếu đâu tại tôi mạnh quá đâu rồi chuyển chính chuyển cảm ơn uh, ờ, Barbertron nhá cảm ơn anh em <laughs> nói chung là cái tầm top 4 thì đơn giản thôi dễ đúng không ừ. ừ. quyên người khác Chuyện dễ mà <laughs> không có discord thì không được nha anh em nhá chơi là phải có anh, anh ở trong discord vào nói chuyện tương tác nó mới gọi là 7 đấm một anh em ạ à. 7 người đấm một người trận này pro uh, uh top 1 rồi hoàng top 1 rồi bị đùm bị bị bị bị bị đùm bị đùm con tb luôn mà bị đùm con tb luôn mà ừ đã bị đùm con tb luôn này tb đã biến được thua ừ, rồi rồi ừ, long xe top một cặp rồi không không anh em ơi không không không không không cần xem nữa đâu anh em ạ thôi mình làm chuyện mới luôn đi Sao đấy? Ờ. Vừa lấy là nó có cái con rớt là con sống nó giật phát chết luôn, mất 17 máu, cay thật. Rớt hai ạ long đỏ như chó luôn Nhìn đi Không đỏ như ừ. như như là gì ừ. nhỉ như Khỉ đít đỏ Đùa Giống khỉ đít đỏ thôi lên level 10 tôi roll được không ra nữa thì Thôi không... ông ơi Ông mẹ ông ông 70 tiền ở level 11 đéo hiểu kiểu gì luôn á anh em ơi anh em chơi cái này được không đỏ vậy đái luôn để không được anh em ơi chơi này không được Ôi, rồi không cấp kịp <laughs> gom toàn lắp tiền luôn mẹ an bây giờ chắc ờ, không phải em nữa rồi vai tầm này hạt không phải dạ, dạ, rồi rồi dạ, lui giả ba kìa anh em kìa cay nhở lui giả ba luôn em bị làm sao thế kia em bị làm gì thế kia xong rồi an an lên an an bây giờ long sida sắp lên 12 rồi anh em ơi à thôi cháu lên 12 đâu không. không lên được không lên được nhưng mà nói chung là thắng rồi thua thì đéo được an bây giờ tuổi vào đu con bom là xong con bom này con bom này phế là hết xong rồi thế <laughs> là hết <laughs> nó vào nó giật nó phát chết bay cả đội hình luôn đấm được cái gì đâu ôi từ từ thôi để để, để kiếm giá dạ ba đã từ từ sao mấy thì cũng thế thôi ơ ờ, sao vẫn đặt kim được quả bom nhở ơ ờ, ờ, sao vẫn đặt kim được quả bom rồi nhở ơ nhưng sao nó đặt quả bom nhanh vậy chả biết luôn không, ông sốt Ông phải cho con Gren ấy cướp cái quả bom của nó Quả bom của nó chắc chắn nó sẽ để ở phía bên gần phía bên tay phải bên Phía bên tay phải của nó, hiểu không? Tức là tay trái của ông ấy Ông ông cứ kéo cái con Gren đứng ở cái vị trí vứt cái con rồng sang bên này Đấy, nó, nó không đặt biết rồi mà tại sao con đó mới đặt kịp Tại sao đặt kịp Bây giờ ông cứ đặt trước nó là được được chưa? Đấy, nó kéo dạ, dạ, nó kéo sang ấy thì nó sẽ không tới cái hàng đam của ông, ông hiểu không? Đấy. Nếu mà nó kéo sang nó sẽ không tới hàng đam của ông, chắc chắn là ông ăn được. Ông cứ để đấy cho tôi, nó làm gì được. Thấy chưa? Thấy chưa? Ờ. Lạch rồi, lạch rồi. Ờ. Ui, chết luôn con rồi. Chết luôn chứ có đặt con vào đâu. Thấy chưa? không đơn giản nó nó nổ nó nổ cái cái giáp băng ấy nó đéo nổ kịp hiểu không nó không tới mấy con hàng đằng sau Ừ, mọc trà rất hai à? Mình lên rất hai là ăn rồi đấy. Ăn, ăn bằng nồi. ăn bằng nồi. Giả dạ, ba đến nơi rồi. <laughs> Long Sida 45 tiền nhá. Mẹ uh, thiếu hai con giả thôi. Một à đâu, thiếu một con giả nữa chứ, có quả trứng này. Không hiểu. Ông từ từ để tôi lên 12. Ông đừng có làm ồn. Tôi chết mẹ rồi. Tôi lên 12. Không, không lên 12 được ông ơi. nó sao đủ? Không lên được. Không lên được. Mất công. Ờ mà để này tao ra quái này Đây, không sao Bên xui À được được được, được. Con, con rồng thổi Combo đẹp, combo đẹp Đổ xấu thế Ôi, Long Sida phải đái thật Ui, ra là con rồng ấy rồi rồi xong rồi Có 6 rồng à, chơi sáu rồng mà vứt con rồng ấy đi chứ Khỏe, còn chơi cướp bóc à Ờ, chơi chứ, chơi chứ Bán mấy con linh tinh đi ông ơi, cho nó đỡ slot ông ơi Có mẹ Đỡ slot ông ơi Kìa, kìa Không, long nó Ui trời ơi không đặt được một quả rồi đặt được một quả thôi chứ có gì đâu có gì đâu mà chưa gì đã gáy dạ, gáy <laughs> ôi ông lên ông lên độ tôi về ừ. con con giả bà cho nó ừ, im luôn được ông ơi được ông ơi tôi bảo ông sao ông không mua cái con sờ tôm à, con sờ tôm vào mẹ tôm đặt một quả đéo làm gì được luôn hai đùm hai đùm ông ơi chơi mẹ hai đùm đi hai đùm luôn hai đùm luôn vứt ly la đi đéo cần ly la nữa ông ơi ra đủ rồi đủ đam đủ đam rồi không cần 6 mét đâu từ ông ông cứ lấy con đùm hoặc là ông vứt quả bom vào là xong rồi trận rau cuối rồi mà ông rau cuối rồi ôi giới lòng xì đã đéo nghe cả ớ <laughs> được được được được được được được được được chết luôn bồi máu chết luôn ơ sao đéo chết tôi còn hai máu à mẹ bị trừ máu rồi trừ ông ơi ông vứt quả bom vào đi kìa kìa trận sau ai top một chỉ một trăm k nhá. Đâu, đâu ai ai ai nói đấy, ai nói ai nói ai nói. đọc đọc chat, đọc chat à? chat nào, chat nào có thấy chat nào đâu. Chat trong game, chat trong game. chat trong game á, ai ai chat ai chat. Pro Pro Pro Top 150k Top 19 lá trăm k Wow năm mươi k Top chín lá dạ. Ok đấy có anh em Pro đã tài trợ cho và giải tuần cơm solo hôm nay Giải nó to hẳn Ui đặt được hai quả bom kìa Ui Long Sida thua kìa Ui thua kìa Long Sida chán Ui. vai Bảo đéo nghe cho hai con Doom vào thì đéo nghe Bán mấy cái con linh tinh này đi Đam đủ rồi chán đời kiếm con đun kiếm thêm con đun nữa em sợ quá bà hai con đun là ăn đéo nó nhiều sở tôm kia anh cứ được cái gì ra hồn sở tôm đi đâu lên thay ai thay ai ơ thay bom anh Long không cướp được cái gì ra ngoan ngoan cả Ông kéo hết xuống thấp thôi Kéo thấp thôi để cao dạ. nó nó lổ cái quả Ông để kéo hết hết mẹ thời gian rồi Ôi. Được chưa? Được chưa? Ui, đang thua. Được không ơi? Thua đâu? Ui, <laughs> mê đu, mê đu, mê đu, mê đu, Ông ơi, là sao ông, ơ, vẫn chưa chết à? Ơ, sao lại chỉ có một, không? Vô lý, con rất lại 5 tiền nữa mà, ơ, vô lý vậy. Đeo hiểu lỗi rồi. À, mới update à, có phải không? Hình như là hòa anh ạ, hình như là hòa anh ạ hòa đâu không hòa không không không hòa được hòa, hòa phải hết giờ mới hòa chứ một câu mà không biết rồi không phải tức tức tức là nhìn thế thôi chứ còn chứ còn anh nhìn cái cái cái, cái cái cái phát cuối cùng của con Medu nó bắn trước không rớt anh nhìn ở bảng kia một không kia anh nhìn cái bảng muốn tôi một không kia sao ngoài Ủa không kìa Sao con rớt lại Sida vậy? Trời ơi, lỗi game, lỗi game, lỗi game, lỗi game lỗi nói Ông ơi, ông bây giờ ông nghe tôi, ông kéo hết tôi xuống Ông kéo hai hàng dưới thôi, ông để hai hàng dưới cùng thôi rồi rồi rồi xem rồi. nó làm gì ờ xem rồi. nó làm gì để hai hàng dưới để hai hàng dưới nó làm gì <coughs> sao lại một máu nhỉ Tiền để hai con doom hai hàng dưới cùng lấy đồ ghép lốt đi vứt cho ừ, doom là xong bkb hai cái đeo lấy mẹ dòng xì đà chán đổi tôi chán thế Tôi ở chỗ này tôi top một lâu rồi Nếu <laughs> phải đợi bây giờ Ghép ngay wow. cái BKB BKB cho ai? Cho Doom hai con Doom, hai cái BKB Thế thôi, mấy con kia Lila cầm BKB kìa ông ơi Lila cầm BKB Ông ơi, ông kéo sát xuống đi Nhanh mẹ lên, hết giờ rồi BKB cho Doom làm Kéo hết xuống BKB cho Doom bom đéo ra được siêu ơ sao, sao biết cái bia cho ra nhở rồi bom không ra được siêu rồi rồi bom không ra được này quá nhỉ anh long anh tuấn quân sư quả tuyệt vời nhỉ chẳng thế mẹ người ta kinh nghiệm ở đây là queen rank queen nó phải khác kinh nghiệm chiến đấu nó phải lên vào tầm khoảng mấy nghìn trận rồi Long Sida bài to kinh rồi mới thắng được ạ à. Em mà 12 Long Sida gà Ờ, ông ông béo ra rồi ông bom hai thì vật mình như bài mình như thế mình ăn từ lâu rồi ông bom hai thì vật chín có phải là hên không chết từ lâu rồi rồi ờ, tiếp tục anh em ơi lốt đi cho trận cuối lấy lốt 50k rồi nghỉ đâu nhanh hôm nay phải livestream sớm đấy để để coi như trình diễn cho anh em thiếu ai nhở